Và trên hệ thống màn điều khiển còn có đèn báo nguồn à, giúp anh em có thể biết được nguồn điện chúng ta đang sử dụng là bao nhiêu volt để à, chúng ta có thể là à, biết được cái nguồn điện nó có ổn định hay không, có đảm bảo an toàn cho máy móc trong quá trình sử dụng hay không. Và máy vẫn được à, sử dụng đó là hệ thống hai đầu máy, đầu hướng nhất cố định và đầu hướng hai để anh em di chuyển để lấy kích thước cắt. Và trong khi quá trình anh em di chuyển thì à, chúng ta sẽ khóa đầu máy số 2 lại bằng à, định vị bằng chốt hạt hơi và việc di chuyển đầu máy số 2 sẽ rất là nhẹ nhàng à, bởi à, những và thước thì vẫn được sử dụng đó là thước inox được nẹp nhôm à, để anh em ờ, có thể sử dụng tránh tình trạng bị ba vệt và chỉ số hước vẫn được khắc si để nó sẽ không có phai mờ trong quá trình chúng ta làm việc về lâu về dài là anh em có thể là quan sát kỹ hơn về ờ, cái hệ thống motor như ban đầu em giới thiệu à, Nó có nhiều sự cải tiến mới của dòng sản phẩm trong tháng 5 năm 2020 này Thì motor được thiết kế đó là motor vuông, vỏ nhôm Thì vỏ nhôm như thế này sẽ giúp anh em đó là tản nhiệt tốt hơn so với việc sử dụng hệ thống motor tròn và vỏ gan Vỏ gan thì nó sẽ rất là nóng và tản nhiệt nó lâu thì nó sẽ ảnh hưởng đến máy Và hiện tại thì đây là được ờ, thiết kế đó là đồng trục, tức là lưỡi và motor sẽ được gắn trực tiếp với nhau để ờ, tốc độ vòng tua của chúng ta nó sẽ đạt ờ, tốc độ nhanh hơn trong quá trình cắt và công suất của máy sẽ là 44 kW trên hai đầu máy với mỗi đầu máy là 2,2 kW và bên trên ờ, mỗi đầu máy cũng được thiết kế đó là van ờ, vòi phun dầu làm mát thông minh à, giúp anh em có thể là kiểm soát lượng dầu ra vào à, và làm mát cho lưỡi cắt giúp tăng tuổi thọ của lưỡi và thứ hai đó là hệ thống mặt bích thép được thiết kế khá là to và cái đường nảnh lưỡi đưa ra của đường lưỡi cắt Wagen 450 cũng được thiết kế rất là nhỏ đảm bảo độ chính xác cơ khí và tất nhiên trên hai đầu máy đều được thiết kế đó là hệ thống nén trượt DC là những cái DC mỏng nhỏ nó sẽ văng ra ngoài không có bị tình trạng đó là bị hút DC về phần tủ điện của máy tủ điện của máy thì vẫn được uh, thiết kế với hai khoang riêng biệt uh, khoang điện và khoang hơi uh, để anh em có thể là dễ dàng sử dụng à, và không có bị tình trạng đó là bị nhiễm điện nhiễm từ à, với à, khoang điện thì vẫn được thiết kế là cục chống đảo pha và bộ chuyển đổi nguồn 24V à, và mỗi à, áp tổng và cầu chì à, cũng như là cục khởi để cho máy hoạt động và dây điện được thiết kế đó là dây điện lõi đồng hoàn toàn 100% cho anh em và ở phía sau đầu máy thì vẫn được thiết kế đó là những cái bích tông dầu bích tông khí cũng như là như là bình để đựng dầu làm mát và máy được ờ, chuyển gốc hoàn toàn bằng bích tâm chứ không sử dụng hệ thống đó là bánh răng ờ, như hay là vòng bán nguyệt như những dòng sản phẩm đời cũ thì việc chuyển gốc bằng bích tâm như thế này sẽ đảm bảo cho anh em đó là việc chuyển gốc nó sẽ diễn ra rất là nhẹ nhàng và êm ái và góc cắt sẽ chuyển gốc chính xác hơn à, tránh có tình trạng đó là bị uh, sai số kỹ thuật trong quá trình uh, chúng ta làm việc và đầu máy số 2 thì sẽ có cấu tạo tương tự như đầu máy thứ nhất và với và để cho anh em có thể làm hiểu rõ hơn về ờ, cái ờ, cách vận hành của dòng sản phẩm này thì uh, trước tiên mình sẽ tiến hành đó là chuyển góc cắt cũng như là khởi động motor và sau đó là cắt thử uh, nhôm em đang cầm trên tay đây là một uh, mẫu nhôm Sipa uh, đây là mẫu nhôm uh, Quảng Đông chính hãng dây 22 uh, là mẫu nhôm mà hiện tại đang được uh, khách hàng ưa chuộng rất là nhiều trên thị trường và chúng ta thường thì mua những cái sản phẩm máy cắt nhôm này để cắt những hạt nhôm vàng như thế này anh em cắt thì chúng ta sẽ à, lấy kích thước à, vị trí của hai đầu máy để à, chúng ta thanh nhôm vào để đúng kích thước và chúng ta tiến hành cắt thì chúng ta sẽ chọn góc cắt của máy thì mỗi thao tác chúng ta đều được thực hiện ở trên hệ thống đèn điều khiển ừ, trong video này thì em sẽ tiến hành cắt một đầu máy cho anh em xem thì uh, em sẽ tiến hành uh, cắt đầu máy ở phía bên trái nên là em sẽ tiến hành đó là uh, chọn góc cắt đầu máy bên trái đó là góc 45 độ uh, và với uh, uh, nhôm đây là nhôm uh, tiên pha và khi khi chúng ta đưa vào cắt thì chúng ta chú ý quan sát đó là chúng ta sẽ trường cái uh, đề c của nhôm nó sẽ uh, một là chúng ta sẽ cắt thật là mỏng mỏng hẳn đi hai là chúng ta sẽ ờ, cắt để dư ra một tí để tránh ờ, trường tình trạng đó là nó sẽ bị ờ, hút đề c như thế thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến lưỡi cắt cũng như là máy nên là trong quá trình cắt thì anh em chú ý và điều quan trọng thứ hai đó là chúng ta chú ý lúc mà chúng ta sử dụng hệ thống bích tông để kẹp phôi nhôm ấy thì khi anh em chuyển đầu máy ví dụ như em chuyển lại về góc 90 ấy, thì cái đường bích tông khi mà chúng ta kẹp vào ấy để giữ nhôm ấy là khi chúng ta chuyển góc 90 kẹp vào thì ờ, bích tâm nó sẽ ở một vị trí khác nhưng mà khi anh em chuyển góc lại ở một ờ, vị trí đó là góc 45 độ thì ờ, cái đường lưỡi cắt này nó sẽ di chuyển qua một cái vị trí khác nên khi chúng ta điều chỉnh thì chúng ta sẽ chú ý lại cái vị trí bích tâm này chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái vị trí bích tông để tránh tình trạng đó là bích tông đấm vào cái đường lưỡi cắt đưa ra thì như thế nó sẽ bị tình trạng đó là bị hỏng lửa và sau khi chúng ta chọn được uh, góc cắt cũng như là ừ, độ dài của thanh nhôm và vị trí của bích tông thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động motor và cắt vừa dạ, rồi em vừa cắt một cái à, đề cây à, cũng khá là mỏng thì à, với hệ thống nắng trực đề cây thì đề cây nó sẽ tự động trượt xuống và nó không có bị tình trạng bị hấp đề cây và đây là mặt cắt của nhâm Quảng Đông sau khi được cắt bởi máy cắt 08 s cải tiến của năm 2020 thì đường cắt này chưa có được phun dầu làm mát với đường cắt rất là mịn rất là ngọt và không có bị tình trạng ba vía